đêm nay tiếng gió khua trên mái hiên đêm nay sắc lá xôn xao triền miên bâng khuâng nghe tiếng cô liêu xa gần phủ kín châu thuần phong trần thèm chút hương nồng tuổi xuân đôi khi bỗng nhớ nhung năm tháng xanh đời người phút chốc trôi qua thật nhanh miên man gẫm nhấm suy tư một mình chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh trong đêm ta ngước mắt lên trời cao phận người lênh đênh mất hút giữa muôn vì sao chập chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời chờ đón anh sang dịu vời sang soi vào kiếp con người đường trần quanh co rằng mắc đơn đau phiền lo một đời phù du gắng yêu chân nuôi mộng mơ từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời hồn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con người đêm nay tiếng gió khua trên mái hiên đêm nay sáng la xôn xao trên miên bâng khuâng nghe tiếng cô liêu xa gần phủ kín châu thân phong trần thèm chút hương nồng tuổi xuân bỗng nhớ nhung năm tháng xanh đời người phút chốc trôi qua thật nhanh miên man gẫm nhấm suy tư một mình chờ những phút giây an bình đến nuôi tâm hồn tái sinh một mình trong đêm ta ngước mắt lên trời cao phận người lênh đênh mất hút giữa muôn vì sao chậm chờn ngàn nỗi sóng gió cuộc đời chờ đón ánh sáng dịu vời sáng soi vào kiếp con người đường trần quanh co rằng mắc đơn đau phiền lo một đời phù du gắng yêu chân người mộng mơ từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời còn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con người từng ngày tìm chút nắng ấm cho đời hồn bay phiêu linh ngang trời hết thăng trầm kiếp con